to be brave and help the others. Nhưng cậu quyết định phải trở nên dũng cảm và giúp đỡ những người cư dân trên hòn đảo nọ. reach the plane. We hide. Vì thế cả hai cùng lên máy And off they set. the buddy. When they reached the island, the pilot was too scared to land. He had hòn đảo nọ phi viên viên phi công quá sợ bên ngoài bên trong cậu tìm đường thẳng tiến phía về phía ngồi làng ngồi lại ngồi lại hello he called out lovely but it was that good xin chào hello love gọi lớn với giọng đầy là lắng nhưng khắp nơi đều hoang và hoang vắng ha hoang vắng he walked the middle of the island cậu tiếng phía phía nghe sai cậu deep dark tunnel in the cliff. Dạ, tớ khi cậu để đi đến một đường hầm sâu và tối một vách đá. You could vào bên trong Climb up Trèo lên And up Và lên And up Và lên Over Chia qua Across Băng qua Under Xuống Xuống dưới Tức ở Little West Rồi lấy một rác Then he continues Rồi tiếp tục Under này mãi lên nữa ông sẽ phá lì cho đến khi he reached the far side of the island cậu tới sườn phía bên kia của hòn đảo square known as à, Spooky Forest. Cậu tìm đường xuyên qua một khu rừng ma quái. con này ma quái, mình nói con ma quái. Ma quái. À, con này có hai mắt nè, cũng tài sắc nọ, chẳng ra thì đi. Which got thicker. mẹ mỗi lúc một giày đệm thảm and thicker và giày thảm until it got very dark. Dark, tối, hôi, khi hôi rừng trở nên rất was too scared that he ran around around uh, the forest and drank. Beast he sheep hãy lên nổi đến đến nổi nó chạy vòng quanh vòng quanh khu vực rừng trong mỗi sợ khinh người rồi Sao không biết mấy nơi Trời ơi Atlas last he found a giant tree to hide behind Cây to khích Củi tù để nắp vào đằng sau Cái đóng tù ở đâu với hết tem luôn rồi Vì <laughs> hết tem rồi không cần đồng nữa But the noise was coming from right behind it Nhưng tiếng ồn lại xuất Đừng ngay phía sau cậu Rồi kêu Thành nhường con đọc đi Thành nhường em đọc tiếng Việt đi Thành Thành nhường cho em đọc đi Thành Em Vi có tim đây kìa Hết tim rồi làm sao đọc được Cho ông Vi sửa sai đi Ông Vi đọc lại đúng Từng bước về phía tiếng ồn một trọng trọng Nên Thành đọc nghe đi con khỏe không Up all his Rồi anh chỉ em đọc đi anh Dốc Can đảm biết Nhìn thấy cái tay Và thấy Thành như em đọc đi con Không, vừa đọc hết em làm sao đủ máu được chứ a tiny little bird, một con hin. Sally is what what you making all that noise as the beast hit them. He little bird is explains